số cuối của bếp để bảo hành là 047 174 đây là phía bên trong của bếp đây Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem. Bếp này linh kiện đầy đủ của nó gồm một cái nắp khói này hai cái vòng hai cái vòng này buộc rất dễ gắn kìm này không có là không gắn kìm của bếp vào không được cái và vàng sau của bếp cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gia đình của chúng ta bây giờ tôi sẽ bật bếp lên này đây có ờ, mâm và vị đây cho hộp nướng của nó tôi sẽ bật bếp nướng lên luôn bếp hoạt động rất êm ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo thì tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để dễ thổi hơn tôi sẽ thử với chức năng đầu tiên của bếp là cái chức năng an toàn khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa từ 5 cho đến 7 giây khi bếp này nó nhận được tín hiệu tắt lửa thì ờ, nó sẽ nhận nó sẽ tự động nó khóa ga ở ờ, một số nơi bán khác thì họ quảng cáo cái chức năng này của bếp là cái chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa khóa khóa ga khi ờ, nước ờ, khi một số nơi khác họ quảng cáo đây là cái chức năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nướng nước trào ra làm tắt lửa bếp khóa ga nhưng mà các bạn thấy bếp có hai cái đầu chia lửa này nè nó cao hơn một bếp nên nước trào ra thì nước nằm trên mặt bếp thôi khả năng mà làm ướt được hai cái đầu chia lửa này hầu như là không có nên nơi nào mà quảng cáo chống trào á, tức là quảng cáo không có đúng cái chức năng thực sự của bếp thì sau khoảng 3 giây thôi bếp tôi nó khóa ga và nó kèm theo một tiếng bíp bíp các bạn có thể nghe thấy để báo động của chúng ta đây được khóa ga này bếp khóa ga rồi bếp thực hiện chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa cái chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi ờ, nấu nước nước cạn nồi đây với chức năng này tôi sử dụng hai cái miếng sắt này thay thế cho hai miếng đáy nồi mô phỏng khi mà nước chúng ta nấu nước nó bị cạn nồi nồi nó cháy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 của tôi đã khóa ga rồi, 280 306 độ đã khóa ga đây được đã khóa ga dù công tắc có đang mở thì ở vị trí khác nhau bếp sẽ có nhiệt độ và thời gian khóa ga khác nhau thì tùy tôi cũng giới thiệu luôn á bếp này nó hao pin nên nếu mà các bạn mua những loại pin thông thường để sử dụng như là pin con ó pin con thỏ đây các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần giá của những loại pin này là khoảng 20.000 một cặp nhưng lại pin có giá mà tốt hơn chút xíu như là Panasonic, Toshiba, Maxell giá khoảng 40.000 một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần những loại pin này có giá những loại pin này cũng rất là tốn kém các bạn nên tránh ra để vừa tiết kiệm hơn bên bên phải của tôi với bên trái tôi khóa ga luôn rồi 320 319 độ bên trái khóa ga để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn uh, tiết kiệm hơn khi sử dụng bếp á, chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một cái pin pin sạc như thế này đây tuổi thọ của nó là từ 4 cho đến 5 năm các bạn sạc uh, thời gian sạc đầy là, là 16 tiếng thì các bạn sẽ sạc đầy nó và khi mà sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng thì uh, để lắp vào hộp pin nằm ở đây đây các bạn kéo ra thì bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây hộp pin của nó sẽ có chiều dài bằng hai viên pin này một viên pin sạc không có lắp vừa vào được vì thế để kèm để tăng chiều dài cho viên pin chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này đây các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo xo lên trên lò xo nó có bốn cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này ở trong một pin đó, thì nó có hai cái ờ, ký hiệu dấu trừ bên trong dấu cộng bên ngoài nè các bạn lắp lắp đúng y như vậy để một đầu của lò xo nó có nó tiếp xúc với thép trong hộp pin để nó truyền điện các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực rồi nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thì ờ, bếp sẽ không hoạt động được và nếu để lâu ngày thì pin sạc sẽ hỏng rất lắp pin sạc và sử dụng bình thường đây khi mà sử dụng pin sạc á, để theo dõi được cái lượng pin nó còn nhiều hay nó còn ít các bạn hãy nghe vào tiếng đánh lửa của nó nó nhanh mạnh như thế nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều này nó yếu và nó chậm dần đi tức là nó sắp hết pin và cái đèn ở đây nó khi mà nó sáng nó sáng lên nó không có tắt đi tức là nó đã hết pin rồi chúng ta nên cắm sạc vào thì bên đây chúng tôi làm sẵn một cái đầu dây sạc cho bạn phía bên trái nè đi kèm với đó thì chúng tôi có một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu mà bếp chúng ta nó ở vị trí xa cầu điện trong nhà các bạn chỉ việc cắm vào thôi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 thì ờ, sẽ có giá là 200 ngàn một cặp pin như thế này nếu mà các bạn muốn mua sử dụng kèm với bếp Đây, một cặp pin như thế này một bộ pin sạc như thế này thì có giá là 200 ngàn nếu mà các bạn muốn mua sử dụng kèm với bếp còn bếp này được bán với giá là một triệu tư thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một tháng và tặng kèm cho các bạn một ờ, cái dây nguồn 3V này đây cái dây nguồn 3V này á, thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp luôn để các bạn có thể sử dụng không cần thông qua pin nó tiện lợi hơn si pin sạc nhưng mà nó có một cái yếu điểm đây lắp vào từ bình thường không cần pin nhưng mà cái uh, nguồn 3V này nó có một cái yếu điểm là khi mà nhà chúng ta nó bị cúp điện đó, thì chúng ta không có sử dụng được bếp các bạn lưu ý điều này nha thì bếp này chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một cục nguồn 3V này thì ờ, và đi kèm với cục nguồn Powerwall này để khắc phục cái tình trạng mà chúng ta cúp điện không xài được thì chúng tôi tặng kèm cho các bạn một cặp pin dự phòng nè đây các bạn yên tâm đây là pin ờ, sử dụng thì các bạn sử dụng được khoảng từ 5 tháng 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng nhưng mà các bạn này nên kết cặp pin này đi để dự phòng sau đó chúng ta bình thường chúng ta xài cái cục nguồn Bible này chúng ta lắp cục pin này vào trong đây luôn đó các bạn lắp vào đây các bạn sử dụng luôn thì bình thường nếu mà chúng ta xài thì chúng thì cái bếp nó sẽ sử dụng điện từ cái nguồn 3V nhưng khi mà đột nhiên nó cúp điện không có điện nữa lúc ra thì nó vẫn hoạt động được bằng pin đó là do chúng tôi tặng cho các bạn một cặp pin dự phòng như thế này các bạn lắp pin vào và bạn, bạn cắm dây nguồn vào luôn bình thường thì bếp sẽ sử dụng bằng cục nguồn 3V nhưng mà khi mà không còn điện nữa bếp sẽ duy trì bằng à, cái ờ, cặp pin chúng tôi tặng cho các bạn đây rẻ hơn khuyến mãi thì cũng có hệ thống phân phối bếp ga trên toàn quốc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 nếu mà các bạn muốn hẹn giờ với bếp này luôn đó, thì các bạn ờ, có thể mua thêm một cái ổ cắm hẹn giờ đây để các bạn hẹn giờ nấu hoặc nướng những món ăn các bạn dự đoán trước thời gian chính của nó được để sử dụng á thì các bạn chỉ việc ờ, lấy cục nguồn rabo đang cắm vào bếp này chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào ổ điện như thế này thôi các bạn có thể tăng chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức 2 phút này để thử chức năng hẹn giờ sau đó tôi bật bếp lên bếp nào cũng được bếp nướng nấu bếp nào cũng được nhưng mà bước cuối cùng các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy cái pin ra nha các bạn lấy pin ra để ngoài để khi mà cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện cho chúng ta bếp nó sẽ khóa ga còn nếu các bạn không lấy pin ra thì bếp nó vẫn còn ở trong ờ, thì ờ, cái ờ, bếp nó vẫn còn nguồn điện nên bếp sẽ không khóa ga được các bạn lưu ý điều này nha ngoài ra nếu mà các bạn mà muốn mua thêm cái loại pin nội điện nhật này để dự phòng thì chúng tôi cũng có bán đây đây là những loại pin của nội địa nhập bên này các bạn sử dụng với bếp này được khoảng 4 đến 5 tháng các bạn mua về dự phòng trong trường hợp mà cúp điện cũng được giá bán thì của những loại pin này là 40.000 một cặp tốt hơn những loại pin thông thường ở trên ờ, ở ngoài ờ, thị trường Việt Nam cũng như ờ, nếu mà các bạn mà có nhu cầu mà sử dụng các ga mới để khắc phục tình trạng khi tại một số khách hàng khi mà họ sử dụng á thì họ hay gặp vấn đề về những cái ngọn lửa nó nấu nó không có được đỏ nó, nó không không được xanh mà nó hay bị đỏ cái đó là cái yếu yếu lý do chính á, là do cái ờ, van ga chúng ta sử dụng nó cho cái lượng tích lưu ga không có ổn định vì thế thì ờ, chúng tôi có bán một cái van ga 50 lít này thế này giá bán là 130 ngàn để hỗ trợ các bạn sử dụng kèm với bếp ở một số nơi bán khác họ sẽ bán cái này là 160 nghìn và quảng cáo đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài như là Nhật Bản hoặc là cái nước EU châu Âu nhưng mà không phải đây chỉ là cái sản phẩm hợp tác xuất khẩu thôi của Việt Nam mình hợp tác công nghệ với những nước như là Nhật Bản hoặc là châu Âu để xuất khẩu đi nước ngoài